Anh trúng tuyển rồi em Giấy gọi anh nhập ngũ Ngày mai anh sẽ phải xa gia đình Phải đến nơi gọi là chiến khu Ngày mai anh lên đường Xin tạm biệt quê hương Xin tạm biệt em người yêu bé nhỏ Nơi anh gửi lại yêu thương có chờ anh không Em trả lời bằng nước mắt Hai ta yêu nhau mới chỉ nửa năm Bây giờ khó khăn ở trước mặt Hai chúng ta phải xa nhau Mỗi người phải qua cuộc sống mới Sẽ không còn được những đòn đưa Mỗi khi em buồn anh sẽ tới Nơi anh đến là thao trường chỉ có trời mưa và nắng cháy Nơi anh đến không có con đường cùng em trên chiếc xe gắn máy Hai năm trời lâu lắm Em còn đợi anh không Hai năm nghĩa vụ sẽ nhiều gió sương Anh chỉ giữ em ở trong lòng Tình yêu ta có lớn cũng không cãi được bác trưởng thôn Năm tháng tao trường chỉ mong em sẽ gửi tặng cho anh một nụ hôn Anh không phải cây cỏ hoang dại không quen với cơn gió mùa đông Anh chỉ muốn hỏi em rằng hai năm nghĩa vụ em chờ không hai năm nghĩa vụ tắm 800 giấc ngủ là những ngày tháng mình xa nhau hai năm nghĩa vụ cất bước anh đi anh mong ngày tháng sẽ trôi mau Anh gửi lại em kỷ niệm chỉ gói gọn từng dòng thư Anh gửi em những niềm yêu thương thoảng mùi tóc em và tâm sự Ngày mai anh nhập ngũ Em có chờ anh không? Mình hứa bên nhau anh đi bổ đội Em có lờ anh không? Anh đi nghĩa vụ trả nợ nước non khi về chỉ mang theo chút nắng Để nhuộm làn da khi quay trở về em có còn nợ hay là chăng? Xin em đừng khóc nhé Ngày anh về sẽ sớm thôi Anh phải đi phục vụ nước non anh không thể bên em sớm tối Em sợ cơn mưa hạ Em sợ cái lạnh mùa đông Em sợ hai năm tháng dài Em phải hiu quạnh và đợi mong Hãy đợi anh em nhé Ngày anh về sẽ không xa Hai năm nghĩa vụ cất bước anh đi cũng không chia rẽ được đôi ta Ngày nắng cháy nơi anh sẽ làm má em thêm hồng Ai nói hạnh phúc là đợi chờ là nhớ mong Anh không bên em được nữa Không còn con đường đầy hoa Chỉ còn ba lô và súng mù gió sương mờ phía trời xa Anh gửi lại bức tranh ký ức Vì những con đường mình đi qua Ngày anh quay về anh sẽ dắt em đến nữa ánh nắng trời bao la Khẽ hôn em lần cuối Rồi lặng lẽ anh đi thôi Lòng anh đau thắt khi phải ra rời Nhưng anh cũng cắn chặt đôi môi Em hãy sống thật tốt Anh sẽ giữ em vào lòng Hai năm nghĩa vụ em có chờ Em có đợi anh không Hai năm nghĩa vụ tám trăm giấc ngủ là những ngày tháng mình xa nhau Hai năm nghiệp vụ cất bước anh đi anh mong ngày tháng sẽ trôi mau Anh gửi lại em kỷ niệm chỉ gói gọn từng dòng thư Anh gửi em những niềm yêu thương thoảng mùi tóc em và tâm sự Ngày mai anh nhập ngũ Em có chờ anh không? Mình hứa bên nhau anh đi bổ đội Em có lờ anh không? Anh đi nghĩa vụ trả nợ nước non Khi về chỉ mang theo chút nắng Để nhuộm làn da khi quay trở về Em có còn nợ hay là trang? NH Production NH Production